xe hết thôi anh ơi anh anh anh ơi sao xe xe xe hết hơi đâu sao sắt này anh đâu xe đâu hết hơi đâu em vì sao á à anh đi xe nó bắn này đó à cái này bắn lên đến đâu xe anh đến lưng vào vào lưng không hay là bắn qua đầu bắn qua đầu á à? em tưởng con xe xe này nó có cái chắn đằng sau cơ mà nhỉ nó có cái ấy á nó có cái ờ, cái rẻ chắn người ta gọi là rẻ chắn cứt á thế là cứt bắn lên đầu anh mà tổ sư mày tao đang dắt xe mệt thế này mày trêu gì bố đánh chết mẹ recognize Allah tôi nói thiệt tuổi thơ ai mà chưa chơi trò này là hơi bị bất hạnh luôn đó Cắt giấy gói vào bọc đen giả là bọc tiền Sau đó là mình quăng ở một góc đường nè Sau khi quăng xong thì mình nhớ tìm nơi trú ẩn an toàn để quan sát mọi người nha Và tìm tên cũng có một chị gái ngưng lại nhặt rồi Thì thiệt sự là bên trong toàn giấy không à Trả tụi em cái bọc đi chị ơi anh ơi khẩu khẩu trang anh ơi khẩu khẩu trang anh ơi khẩu trang đeo vào anh ơi khẩu trang <laughs> đeo khẩu trang vào đi giải tán đi à à à à giải tán đi khẩu trang đâu rồi khẩu trang đôi này đâu rồi dừng lại khẩu trang đôi này đâu rồi cái gì đều có cái loa à dịch này anh hót gì em ơi khẩu trang em đâu em đâu đeo em ơi 인사님 참 인사님 인사님 LTE nampak LTE kena Jin Jin Sau cơn mưa, một số chỗ đất trũng biến thành một bể bơi tự nhiên. Cả đàn khỉ rủ nhau xuống tắm cho nó tươi mắt cuộc đời. Một số con thể hiện tải bơi chó, còn số khác thì lại thích chơi cái trò nhảy từ chân cây xuống. Nhìn thì có vẻ vui phết đấy. Nhưng sau khi lên bờ, một số con đã bị mất máu bởi những chú đỉa như con khỉ này đây, sau khi lên bờ cho giáo mình, thì nó mới phát hiện Ai mà dán biết à, anh lộ đi Với các hành vi dán treo đặc biển hiệu quảng cáo lên các cột điện, cột đèn giao thông, cây xanh công cộng thì sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Đó là các quy định mới được quy định trong Nghị định 38 năm 2021 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới đây. It is my Giả chết mẹ mày bây giờ Mày có đây không Đây là tụi tôi đi Bất lật quá Đủ mắt Lên tầng 1 Quả tay rồi Thỏ tay, thỏ tay <laughs> không để em ra đây mày con mẹ mày đâu đâu mà không dám mày mới nhắc đâu vì mày đừng địch nhau cái tuần bên này bên này bên này bên này ngoan thôi Thank you đây anh em nhá đây là bắt bắt bắt bắt trộm được cái cảnh này con gái đang đi chọc trục trộm trộm xoài này đây may mình vừa về nhá đây bắt sống được quả này em ơi đền không phải làm con dâu nhà anh đấy không phải làm con dâu nhà anh đấy em ơi như nào bây giờ một là là là, là em em ăn em ăn xoài này em em gắn cỏ xoài lại cho anh nhá em gắn lại <laughs> ờ thì em gắn được nha đây này nếu mà gắn được thì đã ok nhá đây bạn đây em đây xinh như thế này thì biết trộn xoài không không có anh cứ bảo anh đi đâu mua em ơi anh bảo em nhá đây là xoài là xoài nhà anh em nói cho anh biết nhá xoài là quả nhà bà này đâu xoài xoài nhà anh năm ngoái em ăn trộm một lần anh thầu ở đây ơ anh dính sao thế anh thầu ở đây mà anh thầu ở đây em thề em xin đúng một quả nhưng mà không không được từ từ nhá đây anh bảo em em tên là gì xoài nhà xoài nhà anh này Đâu, anh ăn này phải làm anh... con dâu nhà mẹ anh anh này cái gì để nói đây xoài nhà anh Ô, đây, cây này cây anh trồng luôn đây này tên anh đây này gốc cây này nhà yên ương nhá đi đi đi làm sao được tầm này như này đi làm sao bây giờ này cây xoài này đây đây kêu luôn đây đây tập đi coi đẩy đau nữa tắt ra lượng không thể kêu <laughs> có thể vậy <laughs> bây giờ mày tắt máy này cảm giác lần đầu đi xong em thế nào đau quá mọi người ơi đau về xong về trước <laughs> đau về xong về trước